Lolo, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với video số 2 trong chuyên mục điểm tin Khá là lâu rồi mình mới gặp lại nhau trong chuyên mục này nhỉ Thì hôm nay mình sẽ nhắc tới một thương hiệu rất là nổi tiếng Một thương hiệu mà mỗi khi nhắc tới cái tên của nó thôi Thì các chị em phụ nữ luôn luôn muốn sở hữu những cái bộ quần áo, những cái chiếc túi của thương hiệu này Đó chính là Chanel và nhắc tới thương hiệu Chanel này thì chúng ta phải nhắc tới một người phụ nữ với thân hình rất là nhỏ bé, rất là mảnh mai, xinh đẹp nhưng mà lại xây dựng lên được một đế chế thời trang rất là hùng mạnh đó chính là Coco Chanel và chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua một chút về tiểu sử bản thân của Coco Chanel và các sản phẩm nước hoa của thương hiệu này nha Coco Chanel tên đầy đủ đó chính là Gabrielle Bardot Chanel và bà sinh ngày 19 tháng 8 năm 1983 tại một thị trấn nhỏ ở Pháp và hoàn cảnh gia đình thì của bà thì khá là khó khăn khi mà mẹ của bà thì mất sớm còn bố của bà thì lại bỏ lại ba chị em bà khiến cho ba chị em phải ở trong trại trẻ mồ côi và tại đây thì bà được dạy những cái món nghề như là thêu thùa may vá và nó là nền tảng để sau này bà tiếp cận được với thời trang nhưng mà trước khi đến với thời trang thì bà lại có một cái niềm đam mê một cái ước mơ trở thành một ca sĩ phòng trà và như các bạn biết rồi đấy hay hát thì không thể nào bằng được hát hay được cả nên là cái ước mơ này nhanh chóng bị tiêu tan nhưng mà bù lại đó là khi mà làm ở Coco Chanel làm ở, ở ờ, cái phòng trà này thì bà lại có cái ừ, tiếp cận với những người tình những người đàn ông rất là giàu có rất là có điều kiện và rất là yêu thương bà thì như mình xem những cái bức ảnh của bà ngày xưa thì bà là một người có thân hình khá là mảnh mai khá là xinh đẹp đó nên là những người tình của bà sẵn sàng chu cấp cho bà cho bà một công việc đó là làm ở trong một cái tiệm may và từ đó thì cái niềm đam mê thời trang của bà đã được thắp sáng nhờ có những cái tư duy và những cái hướng đi mới mẻ thì bà đã nhanh chóng khẳng định được tên tuổi của mình trong làng thời trang pháp và trên toàn thế giới bên cạnh cái sự nghiệp rất là thăng tiến rất là bùng nổ ở điểm đó thì bà lại có những cái mối tình khá là buồn mà có thể nói rằng là nó để lại vết nhơ cả đời cho bà khi mà bà đã có những thời gian chung sống với những thương nhân rất là giàu có những chính trị gia và kể cả những tướng lĩnh và bà đã từng có một cái thời gian chung sống với gọi là một cái tên tướng một cái người sát nhân hàng loạt đã giết rất nhiều người do thái thời đó và sau này thì báo mỹ đã ghi rằng là bà đã có những cái cuộc tình với những cái kẻ mà để lại cho bà những cái vết nhơ mà cả đời bà không bao giờ gột rửa được đó là cái chuyện tình cảm của bà và cái tiểu sử bản thân còn nói về nước hoa thì nhắc tới nước hoa của nhà Chanel thì chúng ta phải nhắc tới cái thương hiệu đó chính là Chanel Number no. 5 đã rất là nổi tiếng với hình ảnh cô ả đào Millie Monroe và cô ấy có một cái câu nói rằng là trước khi đi ngủ thì cô ấy không mặc gì cả cô ấy chỉ xịt mùi hương của Chanel Number no. 5 thôi và sau đó thì chai nước hoa Chanel Number 5 này được ra mắt và đã trở thành một chai nước hoa mà đến tận bây giờ nó chai nước hoa bán chạy nhất và nổi tiếng nhất của nhà Chanel này. Có một câu chuyện đằng sau chai nước hoa Chanel Number 5 này mà mình có nghe được đó là khi mà bà đã thuê một cái perfumer làm ra cái mùi hương theo cái yêu cầu của bà ấy thì về cái tỷ lệ mùi hương là lẽ ra về cái mùi hương của Chanel Number 5 phải là phải là 0,1% aldehyde nhưng mà cái người làm ra mùi hương này đã cho nhầm thành một phần trăm và mang tới kết quả không ngờ nên là sau này tức là cái chai Chanel Number no. 5 này nó trở thành một cái tượng đài về cái sử dụng cái aldehyde ở trong nước hoa và có rất nhiều những chai nước hoa khác đã đú theo kiểu làm theo cái mùi hương của chai Number no. 5 này nhưng mà đều không thể nào đạt đổ được cái tượng đài này và bà có một cái câu nói rất nổi tiếng đó là phụ nữ mà không sử dụng nước hoa thì không có tương lai và đến năm 1924 thì bà đã phối hợp với Pierre Guterman đó là bà đã chuyển 70% cổ phần của hãng nước hoa Chanel này cho ông và chỉ giữ lại 30% cổ phần và với điều kiện đó là giữ lại tên thương hiệu của bà ở đó và sau này thì hãng nước hoa Chanel này được gia đình Waterman gọi là kế kế thừa và phát triển và nói về nước hoa của Chanel thì chúng ta phải nói tới hai thương hiệu mà đầu tiên đó là chai number 5 mà mình vừa đã nói ở trên đó là điển hình của việc sử dụng aldehyde ở trong nước hoa và là tượng đài ở nước hoa và đến bây giờ nó vẫn là chai nước hoa bán chạy nhất và là nổi tiếng nhất của nhà Chanel này và mình nghĩ rằng là những bạn nữ nào khoảng tầm 30 tuổi thì đều nên sở hữu một chai nước hoa của nhà Chanel bởi vì chai nước hoa DNA của nhà nước hoa Chanel này đó là một cái mùi hương rất là sang trọng rất là thanh lịch và nó mang tới gọi là cái sự giàu có đó và cái mà có một điều bên cạnh nữa đó là mùi hương của nhà của chai Chanel number no. 5 đến bây giờ thì đã bị reform về thay đổi mùi khá là nhiều lần rồi nó không còn là mùi hương của ngày xưa nữa và một phần là vì phải thay đổi để bắt kịp cái xu hướng mùi hương hiện nay và một phần là vì theo những cái đạo luật về sử dụng những cái nguyên liệu trong nước hoa và nên là chai nước hoa Chanel Number no. 5 này đã bị thay đổi rất là nhiều lần nhưng mà mình nghĩ rằng là nó vẫn là một chai nước hoa mà các bạn nên sở hữu khi mà các bạn là một người chơi nước hoa còn đó là nước hoa của nữ còn nói về nước hoa của nam thì một chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là các bạn nam nào cũng biết hay kể cả bạn nữ nào khi Nhắc tới tên thôi Blue Bird Channel thì các bạn đều biết đây là chai nước hoa quốc dân của nam giới từ Việt Nam cho đến nước ngoài gần như rằng là khi các bạn bước vào thế giới nước hoa các bạn được tư vấn thì đầu tiên chai nước hoa của nam giới đầu tiên các bạn được khuyên dùng đó là Blue de Chanel này đó tổ hợp cam quýt kết hợp một chút tiêu cay một chút quế mang đến một cái mùi hương rất là tuyệt vời thực sự rằng là đây dù gì đi chăng nữa đây là một cái mùi hương rất là tuyệt vời cho các bạn những bạn tập sử dụng nước hoa và sau này thì bên cạnh hai chai nước hoa Chanel Number 5 và Blue de Chanel này thì còn có những cái bản những cái phiên bản khác mở rộng khác để gọi là ăn theo cái sự nổi tiếng của hai chai nước hoa này đó chính là Blue de Chanel phiên bản Order Perfume hay là phiên bản Perfume này rồi Elu Home Sport này phiên bản thường mà phiên bản Extreme này rồi Chanel Number 5 này thì các bạn search thì nó có vô cùng nhiều bài Sau này nếu như có dịp thì mình sẽ từng làm từng review từng những cái phiên bản của hai chai nước hoa này chỉ có một cái điều về nhà nước hoa channel này đó là những cái sản phẩm của nhà này thì giá của nó khá là cao vì cái thương hiệu nó rất là nổi tiếng và cái thứ hai đó chính là những cái mùi hương của nhà channel này thì mình nghĩ rằng là các bạn cần những cái độ tuổi thích hợp ví dụ như là Blue Chanel này thì nó phải tầm từ 23 đến 25 các bạn đi làm rồi các bạn sử, sử dụng thì nó mới hợp lý còn những cái phiên bản Chanel number 5 hay là những cái phiên bản cho nữ thì mình nghĩ là tầm 27 cho đến 28 ngoài trở lên thì các bạn mới sử dụng hợp ngoài cái em Chanel Chen ra để các bạn nó trẻ hơn một chút tại vì những cái hình ảnh mà những cái sản phẩm của nhà Chanel này mang tới đó là những cái hình ảnh rất là sang trọng rất là thanh lịch và